người từ là từ phương bắc đã qua dòng sông sông dài tìm đến phương này một nhà thân ai ơi tình bắc duyên nam là duyên tình chung muôn đời ta đắp xây gặp nàng nàng là thôn nữ mắt duyên cười say môi hồng tình thắm đôi lòng mộng vàng chung bao